Thì đầu à, video kênh youtube Úc Family uh, xin à, kính chào toàn thể tất cả quý bà con nha Chúc quý bà con ngày mới tràn đầy sức khỏe nha Hôm nay mình chia sẻ lên quý bà con một bài thuốc này là tăng cân Dành cho những người gầy gò ốm yếu mà Buổi sáng mình có công việc sớm mình không thể ăn sáng được thì lâu ngày Cái chất dinh dưỡng mình nó thiếu thì nó không thể tăng cân được Nó gây nên ốm yếu thì nó mất đi một cái cái cái, cái sức khỏe của con người rất là trầm trọng thì hôm nay mình chia sẻ với quý cô chú anh chị em mình bài thuốc tăng cân rất là nhanh nha à, mình cũng xin trả lời một số câu hỏi anh chị em hỏi Úc Family có những bài thuốc quá hay gì mình đã dùng nó rất là hiệu quả và nhất là những bài thuốc uh, tăng cường sinh lực sinh lý nam ờ, có một anh bạn hỏi sao mà biết bài thuốc hay vậy năm xưa mình có đăng à, nay hai năm mình đăng lên à, anh đó làm bài thuốc ảnh ờ, cảm ơn mình rất là nhiều bài thuốc hiệu quả rất là cực kỳ hiệu quả bài thuốc Thiên Trí Nam thì còn chút xíu nữa sau video này mình chia sẻ lên anh chị em lý do tại sao mình biết được ờ, những bài thuốc quý ờ, thuốc bắp tăng theo lý và những bài thuốc ung thư tất cả các chứng bệnh ung thư mình biết rất là nhiều anh chị em thì ờ, hôm nay đầu tiên bài thuốc tăng cân này anh chị em mình lấy cho mình một kg cỏ mực đó anh chị em mình ra vườn ra sau hè vậy nó chỗ nào nó có nước ẩm ẩm ướt là có có mực anh chị em một kg cỏ mực anh chị em mình bỏ vào một cái son nhớ ngắt bỏ cái bông cái trái nó bỏ nha bỏ vào trong cái son hay nóc mình đổ ngập nước lên ngập lên khoảng ờ, năm ba phân nước gì đó. đó mình nấu khoảng từ nửa tiếng đến 10 phút mình thấy nó dứt giật xuống khoảng còn ờ, phân nửa phân nửa nước thì anh chị em mình ờ, vớt cái xác cổ mực ra vớt cái xác cổ mực ra anh chị em mình bỏ vô cho mình một muỗng cà phê đường cát đường cát vàng nha đường cát vàng nó tốt hơn bị đường cát vàng nó, nó, nó không có tẩy nhiều còn đường cắt trắng người ta tẩy nhiều nó trắng nó đẹp thì anh chị em mình làm thuốc nam nhớ mua cái đường cắt vàng này nó tốt hơn đường cắt trắng mình uh, bớt lửa bỏ đường vô xong mình bớt lửa nhỏ xuống mình uh, cầm đôi đũa mình khuấy à, mình khuấy mình đảo cho nó đều đảo chừng nào nó sắc xuống nó cạn xuống còn khoảng một xị là đổ lại quý chị em đó thì mà còn một xị là anh chị em mình đổ vào trong cái keo hoặc giả mình đổ trong cái cái keo có nắp kính mình quản lý ở ngoài cũng được mình bỏ ngăn mát tủ lạnh thì nó càng tốt đó, keo này anh chị em sử dụng rất lâu người lớn mà muốn tăng cân nhanh đó anh à, chị em muốn tăng ăn cân nhanh đó, thì à, mình ngày mình uống hai giác đó mỗi một giác như là hai muỗng cà phê mình bỏ vào trong cái cốc nước anh chị em uống nhiều thì cốc nước nhiều anh chị em à, uống ít thì cốc nước ít bỏ vào trong cái cốc nước mình uống một ngày trước khi ăn là một giác muốn tăng cân nhanh thì mình uống hai giác còn trẻ nhỏ trẻ em từ 8 9 tuổi 10 tuổi độ lên thì anh chị em mình cho mình uống một giác một muỗng cà phê thôi nha à, tăng cạnh rất là tuyệt vời luôn thì cái bài thuốc này mình thu thập được ờ, những vị lương y nổi tiếng như ờ, Nguyễn Công Đức nè với những nhà chăm sóc sức khỏe những kênh chăm sóc sức khỏe tại nhà rất là tốt luôn bài thuốc những có một số bà con dùng có hiệu quả tăng cân rất là nhanh thì anh chị em mình yên tâm nha rồi cuối cái video này mình cũng xin trả lời tất cả quý cô chú anh chị em có một anh đã dùng cái bài thuốc sinh lý Ờ, rất là hiệu quả luôn anh hỏi ờ, sao em có được mấy bài thuốc này ờ, quá hay quá quý gì thì mình cũng xin chứng minh cho anh chị em mình biết được lý do tại sao mình nắm bắt được những bài thuốc hay nha thì anh chị em mình xem đoạn cuối video đây rất là hiệu quả những bài thuốc này luôn quý cô chú anh chị em mình giờ cuối video quý bà con nán lại cho mình trong một hai phút thôi nha Ờ, sẽ mang đến ờ, rất là nhiều hữu ích cho tất cả quý cô chú anh chị em cái khúc cuối video này thì mình ờ, siêu tầm được một cái quyển sách là đông y thần dược 150 bài sách à, 150 bài thuốc trị bá bệnh 150 bài mà có những bài là trị 5 6 giờ chứng bệnh trong đây là cái cuốn sách này trị hơn 200 chứng bệnh đó quý cô chú anh chị em đó trị bá bệnh đây có những bài trường sinh bất lão luôn à, trong đây có những bài trường sinh bất lão và những bài thuốc về sinh lý vua mạng ngày xưa uống à, quý cô chú anh chị em nào có cần những bài thuốc gì và cũng ờ, cần những bài thuốc gì để cho người thân mình trị bệnh nhanh chóng thì ờ, anh chị em mình cứ comment và để lại số điện thoại hoặc là quả là anh chị em mình cứ comment hỏi rồi mình mình sẽ trả lời là mình chỉ cho quý cô chú anh chị em mình tự đi bổ về uống còn nếu mà những cái bài thuốc nào mà nó dài quá à, anh chị em mình bổ ở miền quê không được Sài Gòn nó mới có thì mình quen những nhà thuốc ở Sài Gòn mình có sẽ mình bổ hộ mình giúp cho bà con nha trong đây đặc biệt những bài thuốc rất là thần kỳ luôn đây chẳng hạn như những bài thuốc ờ, đây đây mình dập cho kỹ anh chị em mình xem bây giờ mình nói về cái bài thuốc uh, sinh lý trước đi đó nói về bài thuốc nếu mà bài thuốc sinh lý nam rồi bài thuốc này đây anh chị em tự đọc nha đây anh chị em đọc đây đó anh chị em mình tự đọc và hiểu nha để mình đọc thường xuyên mình đăng nhiều quá nữa bị uh, trùng lập với video thì cũng tụ nghiệp với kênh youtube của Family Mili anh chị em mình tự đọc ra đó nè ba toa đại bổ thằng dược tủ nè đó, anh chị em mình đọc nha đó này một đêm nè à. đó anh chị em mình tự đọc kỹ đi có anh chị em nào muốn cần cái thang thuốc này thì cứ comment và để lại số điện thoại hoặc là à, comment như thế nào mình cho số điện thoại ở dưới ờ, bình luận anh chị em cứ điện thẳng mình rồi mình giúp được thì mình giúp anh chị em cứ mua được thì ra tiệm thuốc ờ, bắc lớn mình bổ về đó còn anh em mua không được thì ờ, cứ cứ mà, mà điện thoại cho mình mình có thể mình mua hộ cho quý cô chú anh chị em mình nha này thuốc này rất là quý luôn anh chị em trong đây nó có ba bài ba bài thuốc đó là cực kỳ đó rồi và trong đây nó có thêm ờ, bên đây nó có thêm một bài là đây bài này là trường sinh bất lão nè là trường sinh bất tử luôn đó rồi, ngày xưa đây để mình đọc kỹ cho anh chị em nghe đoạn này nha do chính chu công tiên sinh sáng chế ra toa thuốc rượu bổ này để tiên tinh tự uống lấy mà tiên sinh đã thọ trên 100 tuổi cho đến lúc chết vẫn không đau ốm đó tô thuốc này là trường sinh bất lão ổng ngày xưa ổng ông ờ, chu ờ, tiên sinh này ổng ờ, sáng chế ra bài thuốc này là ổng uống ổng tới ổng chết luôn ổng không mang chứng bệnh gì đó anh chị em hơn 100 tuổi ổng mới mất đó. thì ông bà xưa mình ngày xưa thấy chống sọ như thế nào là những nhờ những bài thuốc nhân gian những bài thuốc bắc để cứu video mời xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị em mình nghe hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em video sau nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha cho mình xin một cái chuông để một cái đăng ký kênh để những cái video mình đăng sau anh chị em nắm bắt và hiểu hết được những bài thuốc mình chia sẻ lên đây Mến chúc chào tất cả quý cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe nha